Rồi, truyền thuyết ba con Goblin 5 tiền Thôi xong rồi tám thằng chơi Goblin Thôi xin phép tôi là cái thằng đều chơi Quỳ luôn Kinh khủng Rồi trận này ba con Goblin 5 tiền anh em ạ à. Bom máy bay ca lông thì thế đéo nào trả tám thằng Goblin nếu mà là tôi thì tôi cũng chơi nhá anh em nhá Nhưng mà tôi rất tiếc anh em là hôm nay nó không phải là tôi Cái người mà đang chơi cho anh em xem nó cái phiên bản song trùng với cả Tuấn Cơm nha anh em nhá Tuấn Văn Cơm, đấy là Tuấn COM ừ. Tuấn COM thì ở một cái thế giới song song <laughs> Vãi cứt thật, đúng thật anh em ơi anh Tôi nhìn hình như là có vẻ như là đúng là như thế bảy thằng Goblin rồi, trừ tôi ra còn cái thằng mua con rơi là bởi vì là nó không ra cái con goblin nào để mua cả à. Ok, trận này thì nói chung là chơi gì nhỉ? Chơi gì thì tôi cũng chưa có nói trước được Nhưng mà <clears throat> cái video ờ, tối ngày hôm qua ấy Có rất nhiều anh em nói là mặc dù thì nó hay thì nó hay thật đấy Nhưng mà nó, nó, nó, nó hơi bẩn, nó hơi bựa Ai đời lại chơi điện tử, chơi game lại toàn nhổ lức bọt Cả một trận đấu toàn thấy nhổ lức bọt vào mặt đối thủ Nhổ liên tục lức bọt vào mặt đối thủ luôn rồi khạc nhổ liên tục như thế thì có vẻ như video clip nó hơi bẩn Nên là chắc là hôm nay để coi như là ờ, để lấy lại những cái hình ảnh đẹp đẽ của tôi so với cả cái video ngày hôm qua thì chắc là tôi sẽ chơi một cái bộ gì đấy mà nó quý tộc nhá quý tộc một tí ừ. như thế thì nó mới phản ánh hết được cái văn minh cái đẹp trai cái thượng lưu đấy của tôi nhá anh em nhá đấy sau trận đấu này đảm bảo với anh em luôn tôi xin đảm bảo với anh em luôn là khi mà người khác ấy, nhắc đến tên tôi trước mặt anh em ấy là anh em nhớ ngay đến một cái người nhá một cái người thông minh đẹp trai thanh lịch siêu cấp vô địch nha anh em nhá xin đảm bảo luôn không nói nhiều ok ê đồ game của người sang soi này nhìn quá nhờ <clears throat> thôi về đi bạn ơi đừng có sang soi ngại lắm Trông đội hình hơi à đuổi anh em ạ Chưa có một cái con nào nó ghép được synergy cả Ui ôi yếu rồi ba Wario <clears throat> ghép được cái búa xét ghép búa xét ghép luôn ghép luôn ghép luôn giữ máu anh em ạ tôi tôi ít chơi eco lắm thường là tôi ờ, nếu mà không đánh cái chuỗi thắng thì tôi bổ củi thôi chứ còn tôi cũng chả chơi eco <clears throat> ok được đấy thắng được cái rau đầu tiên rau sau vớ vẩn lại bán hết đi eco ờ. <laughs> <laughs> round sau vớ vẩn bài ra vớ vẩn bán hết đi cô luôn nhá bài sau ờ, round sau không thấy cái gì thì bán hết đi cái gì cơ cát linh ờ, Tuấn cơm hỏi chấm hỏi chấm là như nào tôi có thể hiểu là như thế kia có nghĩa là ý bạn ấy muốn nói là Tuấn cơm mày có muốn đấm nhau với tao không à thế à ừ ốc thôi <laughs> tôi già rồi ai thích đấm nhau nhá không không nhá tôi không thích đấm nhau đâu ừ. Ây à, cái đội hình ra kìa Mỗi rào ra một kiểu anh em ạ leo khéo thật đấy Triệt thật Thế Bây giờ tôi phải làm thế nào với cái đội hình này đây Mà chúng ta chót up cấp mất rồi Mà tôi chơi cái, cái khỉ gì nhở Chơi cái khỉ gì đấy Đây gọi là up cấp và giữ máu đấy Chứ còn trông cả đội hình Thế mà cũng bằng một cái lý do thần kỳ ở đấy mà Ừ vẫn đang thắng Mẹ đúng cái kiểu là mỗi round ra một kiểu ấy anh em ơi Chút chết rồi bây giờ mình làm nào đây Mỗi round ra một kiểu luôn ấy Round này còn ra ở con con con Thunder Spirit thì không biết là như nào ghép bô là cái búa set rồi Bây giờ phải phải phải chuyển dần về cái bộ mà tôi phải phải chơi được đúng không? Thôi được rồi, đang đang chuỗi thắng đi up cấp lên anh em ạ. Nói chung là cái tuần này ớt lại có ông sang soi bây giờ để ý lại có ông Lâm ông Lâm nào đây Lâm này Lâm Tùng Lâm hay Lâm nào đây Có phải Lâm Tùng Lâm không? Ừ. <laughs> Lâm Tùng Lâm ờ, lấy đấy mà là em thì đừng đấm anh ấy. Ừ. Sang lại xếp bài counter. Sợ thật mấy ông chăm sóc thì chăm sóc kỹ đấy. Có cần phải chăm sóc kỹ như thế không? Lâu lâu sang soi cái chả hiểu đang định tâm lý tôi à Tâm lý tôi đấy à Phải không Đánh vào tâm lý à Mẹ ơi đúng là như thế anh em ạ Mũi nào ra một kiểu thật thế này Trời chết tôi rồi Ôi Bài ra lèo khèo quá Không biết là chơi cái gì đây ra một cái con nào đấy mà nó nó thực sự là nó có ý nghĩa một chút nào đấy là ông lâm lại lên soi rồi chả hiểu soi cái gì thôi sói ít thôi định ăn tôi à định ăn tôi thế này ừ. thế thì ăn đi <laughs> bà yếu bà yếu này thì ai chả ăn được còn gì phải sang soi đúng không xem gặp lâm như nào chưa gặp chưa gặp chưa gặp chưa gặp nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm chưa gặp lâm mà cũng chưa gặp cát linh đâu nha ôi rồi cát linh to chưa kìa cát linh to lâm cũng to Kinh đấy, kinh đấy Thế là là muốn ăn tôi À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Đây rồi anh em ơi Ba Hunter à, ba Hunter ba Hunter cơ sở để chơi vào cái bộ Mà tôi thông thạo Được Được anh em ơi <clears throat> Được đấy Được đấy, được đấy, được đấy Cho mấy anh em mà, mà mới xem mà chưa biết là tôi thông thạo bộ nào nhá Mới coi như là quen với kênh thì chắc là chưa biết Chứ còn các anh em xem lâu nói phát biết ngay Hunter nhá anh em nhá Nói luôn Trận này nói chung ý là rơi vào nó tầm Hunter rồi anh em ạ Để đấy chơi Hunter luôn Một trong những cái line up mà tôi thích chơi nhất luôn Thông thạo nhất luôn Nói chung là Nếu mà nói là cái bộ Hunter này là cái bộ mà tôi ấy, mà thông thạo thứ hai ấy, thì chắc là không có cái bộ nào mà tôi thông thạo thứ nhất đấy <laughs> nha anh em nhá bộ này là cái bộ mắc binh luôn của tôi rồi chơi mà nói nếu mà anh em mà thích chơi hunter thì nó chỉ rơi vào cái tầm thích thôi nó chỉ rơi vào cái tầm gọi là thích cross thôi nhá chứ còn rơi vào cái tầm cái bọn hunter đối với tôi ấy, thì nó là vợ tôi luôn đó là cưới về làm vợ rồi hiểu cực kỳ là sâu rồi à, hiểu rõ lắm nên là chắc là chơi hunter xác định trận này chơi Hunter luôn anh em ạ Hunter nhiều anh em sẽ bảo là Hunter thì đánh thế đéo nào được Goblin late game ơi anh em chưa xem tôi chơi rồi thế thì anh em chưa xem tôi chơi nhá anh em nhá trận này nhiều Goblin thì tôi lại biểu diễn cho anh em luôn là đấm hết cả 8 thằng Goblin à sorry anh em 6 thằng rồi trận này chắc 6 thằng Goblin biểu diễn Hunter đấm chết 6 thằng Goblin luôn cho anh em xem à, <clears throat> ok chơi Hunter bắt đầu cảm thấy là cái bộ Hunter nó thật sự là nó nó có một chút gì đấy là nó khá là văn minh và nó cũng khá là quý tộc đấy ừ, rất là quý tộc đấy Hunter đi săn mà người có tiền người ta mới có tiền người ta đi săn được được đấy Ôi tôi chết mẹ ơi tôi chết tôi rồi Gáy cho tôi lắm vào Tôi chết mẹ mất chuỗi này nhưng mà thôi cũng cũng phải chấp nhận thôi anh em <laughs> không phải không phải do gầy anh em ạ mà vấn đề là do cái đội hình này nó đang yếu nó có cái đéo ở đâu trông đèo khèo có cái gì đâu mà lại chả mất chuỗi nó phải hai sao thì mới, nó mới gọi là có chuỗi nó mới có tiền được đấy là tôi đánh là cố gắng lắm rồi đấy cố gắng lắm chỉ được thế thôi anh em cố gắng lắm là có cái chuỗi là đến cái lúc đấy là thôi coi như là mất là tôi nghĩ là nó cũng là cố gắng lắm rồi chứ còn cũng không hơn được đâu tôi đã cố gắng hết sức <laughs> cùng đen lên hai may ra mình có cửa anh em ạ à, đánh chuỗi chứ còn bây giờ toàn một sao này thì nói chung là không có cửa đâu anh em cố gắng giữ máu thôi nó còn nhiều cái để có thể chơi được bộ hunter lắm cái cái cơ bản để chơi được được Hunter là nó phải ra 6 Hunter sớm. 6 Hunter sớm đầu game thì may ra mới có cửa chơi chuỗi thắng xong rồi chơi Hunter. Trận này còn tôi còn chưa biết là có chơi được Hunter không ấy. <clears throat> Đấy anh em thấy ông chơi vậy dỗ bài lừa luôn. Bây giờ là cái con Thunder Spirit nó lên được hai sao rồi đấy. Nếu mà lại mua mà rất tiếc là không có đồ anh em ạ. Đồ là không có ma năng. Đầu game không có ma năng đâu. Trận này không có ma năng. Trận này toàn đồ đánh tay thôi Nếu mà đồ mà ra ma lăng là chơi mết là ngon lắm rồi Ra đủ bộ mết rồi anh em Thôi chắc là tầm này chắc tôi cho con Eco giữ máu anh em ạ Đấy mà tôi lên 7 luôn nhé, Chứ không phải là vứt Eco giữ máu xong giữ ở 6 đâu nha anh em nhá Tôi lên 7 luôn Em thấy không? Phong cách của Tuấn Cơm chơi rất là lạ luôn Đấy Eco nhưng mà lại áp 7 Đấy, <laughs> Được không? Đấy, được cái chứ Được cái chứ được đấy Ăn được không? Ăn nổi không? Ăn được luôn này <laughs> Ôi giời Anh em thấy được không? Quá được luôn Đấy lại vừa eco lại vừa thắng là nào Hơi lạ nhỉ ừ, Cái này nó hơi lạ, lạ lắm ấy Đấy nhưng mà nó lại đang Nó lại đang coi như là anh em lại đang nhìn thấy Nó đang diễn ra Nó đang diễn ra cái điều đấy Thế tại sao lại cứ eco nhỉ Vứt thêm con Hunter nữa được không Không anh em <laughs> Lạ thật đấy ừ. Có những cái gì mà chơi ông lại chơi ông rất lạ Ông chơi rất lạ nhá Ông áp cấp ông vứt eco vào đấy, Nhiều anh em hỏi là Ố lạ thế Thì phải xem nhiều thì mới biết được tại sao nha anh em nhá Lý do là có nhiều lý do lắm Đấy, nhưng mà ừ, không phải là tự nhiên mà, mà nó như thế đâu anh em Nó vẫn có lý do Đấy Rồi ok <clears throat> à, nói chung là tầm này lại bắt đầu lại phải xây dựng đội hình theo cái kiểu khác anh em ạ rồi ok hay lắm bắt được con súng này được đấy <clears throat> thằng này hơi to nhá chắc vẫn thua ơi ơi được đấy ú rồi được đấy câu là một đống đam luôn fortuner theo l 10 điểm Sao Breaker này Xong rồi lại còn cả Heaven Bomber 2 sao Dí vào dí vào Forerunner Anh em thấy chưa Tác dụng đấy Có tác dụng anh em ạ Không phải chỉ đơn giản nó là là eco đâu Có tác dụng nhiều lắm ấy Đấy Mà nói chung là bây giờ vẫn ba Hunter Nói chung là nhìn thì thế thôi nhưng mà đùa ấy anh em ạ Tức là có trận thắng nhưng mà sẽ có trận thua Và thua thì sẽ giảm cái số lượng máu ít đi Chứ còn bây giờ mà 6 Hunter chắc chắn là tôi cho 6 Hunter vào thôi nhá anh em nhá Cho 6 Hunter vào thôi chứ tôi cũng không ngại đâu Nhưng mà vấn đề là bây giờ nó chưa đủ 6 Hunter nên buộc phải chơi kiểu này Tức là nó hạn chế mất máu tối đa Ui <laughs> mẹ ơi nhìn trông bài ôi Doom Doom rồi cả Velom cái đéo kia nhìn trông toàn hai sao luôn Ôi hai con hai con con Skybreaker Skybreaker hai sao Velom sơ thỏ hai à mèo hai luôn ạ à. Trận này trận của bạn rồi Goblin Xanh thế nhờ à? Thì chết mẹ rồi Bài này có vẻ hơi khó anh em ơi Goblin mà xanh chín như này Goblin là còn đang 22 tiền đấy nhá Chứ không ít đâu nhá Tức là không mất nhiều tiền để roll đâu Ở level 7 đang có chuỗi cộng 6 Còn đang 22 tiền Mà cái trận này là cái trận mà lên nhớ là cái bộ truyền thuyết Nó có ba con Goblin 5 tiền rồi Chết rồi lỡ mồm đầu game bảo là, là, là chơi chơi chơi chơi hunter đấm goblin thôi chết rồi <laughs> ôi chắc là anh em tí nữa về vì ờ, đấm sấp mặt uh, ờ, ca lông các từ nó bắn là nó dí cho ca lông ba tia các từ nó dí cho mẹ goblin xong rồi xong rồi bắn cho nó như kiểu gai ghẻ thì chắc anh em cười anh em lại chửi cho cái sớm ăn gì thôi xong xong xong trận này <laughs> tôi cứ nghĩ là tôi đè được bọn nó anh em ạ tôi cứ nghĩ là tôi chơi hunter tôi đè nó nó nhưng mà có phải đèo đâu Hunter nó chưa ra <laughs> Có cái gì rút lại được không nhỉ? Có gì rút lại lời lời những gì tôi nói được không nhỉ? <laughs> được à? Thật sự là như thế luôn Cay là sự ấy Hunter thì đéo ra, co không có Con con con cung đen bây giờ vẫn một sao anh em ạ Súng vẫn chưa ra Súng chưa ra, cung đen một sao Chưa đủ 6 Hunter Và bây giờ đang 15 rồi Thôi xong rồi Tôi cũng chả có chuối tôi cũng chả có cái gì hết vậy cay thật thế mà cứ lổ lổ với anh em bảo là cái gì nào thì là thông thạo 10 nào thì bộ yêu thích nhất của tôi rồi ôi <laughs> khóc hơi nhiều rồi đấy rồi tôi quay được quay quay quay lại trận đấu tiếp tục quay lại trận đấu dã man trận này nói chung là goblin <clears throat> nó phải rơi vào tầm của sáu thằng sáu thằng goblin một thằng glide một thằng chơi glide một thằng chơi Clyde còn tôi chơi Hunter ừ. <clears throat> về lý thuyết thì nói chung là Hunter thì nó bị counter bởi Goblin và counter bởi Clyde đấy anh em ạ về lý thuyết là như thế nhá nếu anh em chơi rồi anh em biết ngay nếu anh em có chơi thì anh em biết ngay anh em hiểu ngay ra vấn đề luôn là nếu mà bọn Hunter này mà nó gặp bọn Lai thì thôi xác định luôn nhưng mà đấy là lý thuyết anh em ạ còn ờ, thực hành thì cũng chưa biết nhá thực hành thì nó còn tùy người chơi anh em bình tĩnh Chưa nha anh em nha, chưa Đấy là tôi mới chỉ gọi là tăng thêm cái phần thú vị cho game thôi Tôi khóc một tí cho anh em cảm thấy là tôi cảm thấy là tôi bất lực thôi Nhưng mà thực ra là tôi bất lực thật <laughs> Dã man Bây giờ tầm lại bất lực thật đấy Anh em thấy không? Vẫn chưa đủ 6 hunter Trời ơi, trông bất lực chưa này Mà đấy chưa kể có thằng thằng này là thằng Lâm nào đây Từ lấy giờ sang soi liên tục luôn Xếp bài counter sợ thật sự Thôi Lâm ơi Tha bạn được không? Bài yếu mà Bài đang yếu Wow Really Thôi xong rồi anh em ơi Chuyện này này Ăn nổi không Mà lai này là lai lai like vẫn co Vẫn co đều Co chưa lên được hai sao Nhưng mà vẫn thua <laughs> Yếu quá anh em ạ Thật Đấy là cái con live bullet lai của nó còn chưa lên được hai sao đấy mà nó đấm cho Hunter này nói chung là gặp cái lai bắn nó như gãi luôn Đấy rồi, súng rồi Roll cái Đủ 6 Hunter đây anh em ơi Bây giờ phải roll ở level 7 là anh em biết là tôi thọt đến cái mức độ như nào ấy Round 17 phải roll để kiếm 6 Hunter là anh em biết là tôi thọt đến như nào Vãi cứt thật Trời ơi bài này bài này đen vãi luôn Trời ơi, con cung đen ạ Con cung đen nó là cái con cò ở trong bộ này mà bây giờ nó vẫn một con Có khi nào tôi còn phải roll để tôi kiếm con cung đen hai không nhở Con mẹ con cung đen này Làm cho tôi nhớ lại cái thời thanh xuân Cái hồi con trẻ con đi tán cơ rốt Đúng kiểu chừa cung đen như kiểu cơ rốt trả lời tin nhắn ấy Mẹ dã man Chừa mãi đéo thấy đâu Đến bây giờ bật lại thì vẫn chưa thấy trả lời <laughs> Dã man Ui ôi Cung đen ơi mày ở đâu ra đi Ôi tôi chết tôi rồi Bài lèo khéo quá Tầm <clears throat> này còn phải còn phải roll ở level 8 này Để kiếm con cung đen đây này Chết mất Chết mất thôi Hay lên 9 roll nhỉ Bây giờ thực ra vẫn phải roll ở 8 Kiếm kiếm cái, cái gì đấy đã cho nó Ờ, ổn áp tí rồi lên 9 Ít nhất là phải kiếm một cái con nào để giữ máu cho tôi không Quả này toang lắm này, toang lắm luôn ấy. Catlin này to Vật vã hơn chơi Goblin Ui thằng này to này Con mẹ nó ra nó cũng Ở ờ, đây nó là mới có round 18 rồi mà cứ tuột full 2 sao Trong bộ Wario Thôi chết rồi Trận này còn có cả warrior thì cung này bắn gãy mẹ cung rồi Chết tôi rồi Doom 2 ạ à. Doom 2 cái giờ này ạ Mẹ trừ nhiều máu thế 14 máu Ôi mẹ ơi Round 18 mà mất 14 máu rồi Một round rồi trời ơi Mới có round 18 thôi Sống đến round thứ 30 đúng không 10 round nữa mỗi round Mỗi round mất 10 máu à <laughs> Không dám nghĩ nữa Thôi xong rồi anh em ơi Làm thế nào để giảm được cái sự mất máu bây giờ Chết tôi mất Xếp cái kiểu gì bây giờ nhờ Xếp cái bài kiểu gì để mà giảm cái sự mất máu đi đây Đội hình cánh hạc à Là hắn để xe bò Không tôi nghĩ là không À đúng rồi Rồng lộn Trời ơi Tư thế rồng lộn Đúng rồi Phải xếp theo tư thế rồng lộn thì mới ăn được để xem mà cái thế rồng lộn giúp tôi không Ôi rồi kéo sọc một phát Thế là con cung đen nó bay màu Nhưng mà ờ được đấy <laughs> Được đấy, được đấy, được đấy Cái thế này được, thế này được Được Ok Đấy anh em biết thế mới nhá Thế xếp bài mới, thế xếp bài rồng lộn Ở đây rồi, còn một con nữa Chắc vẫn phải roll anh em ạ Vẫn phải roll thôi Tôi nghĩ là thế À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có dự báo rồi, lên 9 anh em ơi Lên 9 nhá, có có heo lên 9 nữa rồi Ok, ok, ok, ok. Ừ, được. Ờ, vẫn phải roll đấy, nhưng mà ra được như này thì lại vẫn là ok luôn. Đấy, lên 9 là roll tiếp. Lên 9 roll tiếp anh em ạ. Nào sau lên 9. Ờ mà cắt linh nó mất mẹ chuỗi rồi kìa. Vãi đái. Khỏe như thế mà vẫn mất chuỗi rồi nhở Vô lý thật. Còn có thằng nó còn mạnh hơn cả thằng cắt linh luôn. Sợ thật sự luôn. Thế thì cái bài này thì tôi đỡ thế nào được đấy Đỡ thế nào được đấy Gậy gỗ này Ghép cái mặt nạ hút máu Đây rồi Mặt nạ hút máu Ok Uh, crit Crit hay chấm lan Crit Crit Crit Crit Crit Crit Ok rồi Đến rau này hết tiền up 9 luôn thôi Lên 9 luôn anh em ạ Lên 9 kẹp 4 đỏ giữ máu đó 4 đỏ mà có heo giữ máu được Chứ còn tầm bây giờ thì cũng chả đấm được ai đâu Nói thế thôi chứ tầm bây giờ yếu lắm rồi <coughs> Nhiều goblin thật Chuyện này đúng là Nếu mà là tôi nó tôi nói thật với anh em chuyện này tôi cũng chưa goblin nhưng mà thôi anh em ạ chơi theo kiểu biểu diễn nữa là không chơi mà tôi chơi goblin thì anh em sẽ có một cái clip riêng nha anh em nhá clip tôi sẽ tập goblin tôi sẽ trình diễn cho anh em biểu diễn luôn ôi xôi ôi đây rồi nhưng mà chưa chơi được từ từ bình tĩnh với một cái người mà thông thạo 10 cái bộ này thì <clears throat> không nha anh em nhá chưa chơi được chưa chơi được chưa chơi được nhiều anh em mà thấy cái con con con Tetsulami ra là nó sẽ là 9 Hunter luôn đúng không? Nhưng mà không anh em ạ, à, nó không phải là như thế đâu. Chưa. Cung đen chưa lên hai Hunter chưa hai sao thì không chơi được. Nói thế cho nó nhanh nhá anh em nhá. Chưa được. Bây giờ vẫn phải là bốn đỏ. Ừ, tôi nói thật với anh em là tôi chơi mà tôi ra clip và tôi chơi tôi thường nó là biểu diễn. Nó là vì nghệ thuật là chính nhá anh em nhá. Chứ còn tôi ui ôi mẹ vừa mới chứ còn tôi thì chứ còn tôi thì đi rồi. Vừa mới chứ còn tôi một cái vào gặp ngay bọn assassin nó vào nó xỉa ra một phát Ờ nhưng mà cũng chưa chắc nhá, chưa chắc đỏ đang gánh mà Hệ đỏ đang gánh em ơi Hệ đỏ đang gánh, hệ đỏ đang gánh Đấy, Squad Master gánh được không? Gánh được Ui rồi gánh được này Tôi cứ ngỡ là tôi thua nhưng mà tôi lại không thua cơ Nhưng mà quả đấy mà là Assassin hết À quả đấy mà là, là, là, là Hunter là thua rồi đó Hunter từ từ anh em ơi từ từ đã bình tĩnh đấy đủ bộ nhá chín hunter là tôi đủ ở đấy nhưng mà không chơi anh em ạ tôi đã nói với anh em rồi nó là cái bộ mà phải nói là nếu mà cái bộ này nó là cái bộ thứ hai thì không có cái bộ nào là bộ thứ nhất của tôi cả nhá anh em nhá thông thạo một của tôi luôn đấy trong tất cả những cái line up luôn nhiều anh em cứ nghĩ là cái bộ gót là cái bộ thông thạo nhất của tôi nhưng mà không cái bộ này mới là cái bộ thông thạo nhất của tôi bộ gót nó chỉ đứng thứ hai thôi với hai cái bộ đấy tôi nói thật với anh em tôi chơi tất cả các meta luôn Đấy. <clears throat> Từ bình tĩnh anh em nhá Đoạn này là mất máu nhiều lắm này Cho 9 Hunter vào không ăn thua đâu Đây này gặp bọn Gặp cái bọn Warrior này còn chết nhá anh em nhá Bình tĩnh 6 đỏ, à 4 đỏ bây giờ nó là chân lý đấy 4 đỏ bây giờ là chân lý đấy anh em ạ Nó giúp chúng ta có một cái lượng máu để câu kéo thời gian để cho cái bọn Hunter nó bắn Chứ còn cái kia toàn một sao thì nó đấm cho hai ba phát chết rồi anh em ạ Thấy chưa anh em thấy chưa Đấy, ổn không? Ổn không? Giữ máu ổn không? Đấy, kinh nghiệm nó như thế anh em ạ. À. Kinh nghiệm nó khác với người không có kinh nghiệm. Chơi nhiều rồi. Chơi Hunter chắc là cũng phải rơi vào tầm 200 300 trận rồi nó khác anh em ơi. <clears throat> Bình tĩnh nhá, được. Cứ từ từ. 9 Hunter cứ từ từ đã Để bây giờ tôi roll này Tôi bắt đầu 50 tiền rồi tôi roll Đấy 50 tiền roll cung đen lên 2 sao Rồi ờ, cái bọn Hunter nó lên 2 sao hết đã Rồi chúng ta mới chơi được Nhá anh em nhá Bình tĩnh sẽ có anh em hỏi là Hunter Thắc mắc anh em Hunter là có ăn được Glide hay là ăn được cái bọn Goblin không Hay là thậm chí là Warrior không Thì tôi nói là vẫn có cửa ăn nhá Vẫn có cửa ăn mặc dù là đang cửa dưới Nói thật luôn là cửa dưới chúng ta cửa dưới Nhưng mà vẫn có cửa ăn anh em ạ Cứ bình tĩnh <clears throat> Đây này con Assassin này cũng rất là nguy hiểm này Trận này có rất nhiều những cái đội hình mà nó counter bọn Hunter Đấy Assassin nó nó thọc cái hàng đằng sau Đấy cáo hai nó chọt cho một phát Mất rất nhiều máu luôn nếu mà tôi không giữ cái bộ đỏ là tôi sẽ rất toang Anh em hiểu không? 16 máu ơi này Không đơn giản đâu, không đơn giản đâu Chuyện này là khó Đi vào đúng cái kiểu là tăng độ khó cho game nhưng mà chơi chọn cái đội hình mà bị bảy thằng còn lại nó cao tơ Đúng kiểu làm content luôn ấy Làm content uh, tăng độ khó cho game Chứ còn bình thường như cái trận đấu như này nhá Nếu mà chọn bài chuẩn Goblin là chuẩn hoặc là 9m anh em ạ 9m counter tất 9m counter tất luôn 9 mét là counter tất Anh em xem toàn Goblin với cả Wario này Nếu mà trận này nhá Ở trong bảng truyền thuyết có máy bay Có có có ca lông Có máy bay, có ca lông và có cả Secret Lancer Tôi nhắc đi nhắc lại anh em rất nhiều clip rồi Là chọn cái bài gì Chính là bài 9 mét Đúng không? Đấy Tôi đã nói rất nhiều những cái clip Tôi đã chia sẻ cho anh em cái cách chọn bài rồi Như nào rồi Đấy Cái bài này này Trận đấu này nhá 9 mét vô địch Rồi ờ, luôn còn lý do tại làm sao Tại vì làm sao mà tôi lại chọn cái cái bộ Hunter à, Tôi thích biểu diễn thôi nhá. Tôi tăng độ khó game tôi thích biểu diễn để cho anh em thấy Tôi chơi Hunter Pro <laughs> Ok chưa Chọn hẳn một cái bộ mà mà coi như là cửa dưới cho tất cả những cái bộ còn lại luôn Để cho anh em thấy là tôi vẫn chơi được nhá. Tôi vẫn chơi được Ok rồi rồi <coughs> Từ từ anh em ơi lại bình tĩnh lại 40 tiền giữ lại đã Từ từ 50 tiền luôn anh em ạ à sẽ có đến một cái lúc nào đấy là chúng ta sẽ bỏ vào nhưng mà không phải là bây giờ chưa phải là bây giờ đâu Cung đen là lên hai sao rồi chúng ta mới bỏ vào được mặc dù tôi cũng đang rất sốt ruột như anh em <clears throat> với cái bài bây giờ là chúng ta sẽ thua hết không thắng bất cứ một cái đội hình nào hết nhưng mà bây giờ cần phải giữ máu nên là bắt buộc là phải giữ cái bộ sáu đỏ ở đây à bốn đỏ ở đây <clears throat> bốn đỏ sáu hunter ở đây Chứ còn bây giờ bỏ 9 Hunter vào thì gặp mấy cái thằng đây này Chết ngay anh em ạ, à. mất nhiều máu lắm cứ, cứ Assassin nó bớ đằng sau thì đỡ thế đéo vào được Nói cho nó nhanh Thấy không, anh em thấy không Đấy Ui rồi 29 máu này anh em này Căng rồi đấy Căng rồi, bắt đầu căng rồi đấy Rao vừa rồi mất 17 máu anh em ạ hai rao nữa là ra đi Nguy cơ chết rất cao Tiếp tục vào cung đen Cung đen mày ra đi Cross đâu Cross ơi Cross ơi Chờ tin nhắn của em từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa Bây giờ đã sắp lắm bỉn đến lơi rồi Vẫn chưa định Ở ờ, đây rồi <laughs> Được đấy ví dụ được đấy Được đấy được đấy Ra rất đúng lúc Thôi được rồi anh em ơi chốt đội hình thôi Lên lên lên lên lên lên Lên luôn lên luôn lên luôn Lên luôn không nói nhiều Lên luôn Ơ cái thằng kia cứ sang soi ấy nhở Có cái gì mà soi nhở Soi soi để, để dí tôi à Có phải không đừng đừng đừng thế nhá đổi đổi đổi, đổi chỗ đổi chỗ đổi chỗ đổi chỗ đổi chỗ đổi chỗ đổi chỗ cứ soi để gì thôi ạ cứ soi để gì thôi ạ chơi assassin rồi đã counter đội hình rồi còn còn cố tình gì ấy lại sang soi này chăm sóc rồi đặc biệt quá trận này có hai ông chăm sóc đặc biệt đấy nhở bình tĩnh nào <clears throat> cho chơi điện tử tí đâu rồi cắt linh này cát linh đấy cắt linh cát linh cũng ghê cũng ghê đấy bạn ơi cũng ghê đấy Có ca lông rồi đúng không Có ca lông rồi đúng không Cũng thường thôi anh em ơi Đấy tôi nói rồi Ăn được mà Trời ơi Ăn được <clears throat> Về lý thuyết thì là không ăn được thôi anh em ơi nhưng mà có những cái tình huống thắng như này thì nói thật với anh em là chỉ có thể giải thích được là bằng là là là là, là cái thế thôi cái thế nhá anh em nhá cái thế rộng độ của tôi cực kỳ kinh khủng <laughs> kinh thật đấy anh em thấy không hiệu quả luôn thế xếp bài rồng lộn nhá anh em nhá với anh em chưa biết còn anh em xem kênh thì chắc anh em cũng biết qua rồi Cái này nó không phải là lần đầu Anh em nhá, không phải lần đầu đâu Các anh em mới xem thì chưa biết cái thế này thôi Chứ còn các anh em xem rồi thì chắc là anh em cũng đã từng xem ừ, Ok Rồi Anh em thấy là uốn lượn hình con rồng không? Đấy, có hình đầu rồng đuôi rồng ở hoi nhá <laughs> Ok Rồi nói chung là cái tầm này thì tôi nghĩ là tôi lại tự tin luôn Tầm này chắc là cũng không sợ cả thằng Assassin đâu Anh em ạ Tầm này ui xôi Clyde à Để xem nào Clyde bình thường là thua đúng không Bình thường là theo lý thuyết thì là thua đúng không Nhưng mà bây giờ tôi lại đéo thua cơ ồ Ui giời nhìn này Anh em nhìn chưa Thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy chưa Đâu có thua đâu Đấy, về lý thuyết là thua thôi nha anh em nhá Còn nó phụ thuộc vào xem là ai cầm nữa ai cầm cái line up đấy nữa dạ. thì đấy tôi cầm <laughs> tôi cầm nó khác anh em ơi tôi cầm hunter nó khác chứ tôi đã phải coi như là pa cho chính bản thân cái bộ này nó cái bộ mà nói chung là nếu mà là thông thạo hai thì không có bộ nào thông thạo một cả anh em nhá đấy lại pa lại một lần nữa <clears throat> rồi ok <clears throat> thôi cái ông ông ông đừng có bốc phét Đấy, nhiều nhiều người bảo thế ông đừng có bốc phép, thực ra là cái bộ 9 Hunter nó mạnh Ừ ok, anh em chơi đi nhá chơi thử xong confirm lại là nó có mạnh không đấy assassin chết rồi anh em ơi ôi rồi cứ phải sang soi xếp bài counter tôi đi mà xếp bài counter tôi xong bị thằng khác có đấm nhau sốc mặt tôi biết ngay mà đừng có counter tôi làm cái gì khổ cái đội hình yếu hơn lại đi counter người ta chơi là phải counter vào cái đội hình mạnh hơn ai để ý cái thằng yếu hơn như assassin rồi ngại chín hunter chịu <clears throat> rồi ok đấy còn cái bọn uh, cái line này thì nói chung là ôi giời vẫn là chơi được Ok, có được không vậy? Trông này có vẻ hơi khéo nhá Được không, được không, được không, được không, được không, được không Được không, được không, được không, Ui, vẫn được đấy, ui, vẫn được đấy Ui, vẫn được đấy, anh em này Ui, vẫn ăn này Ui, chưa rồi, có một mình có cú đen Ui, <laughs> rồi ôi, nó đẩy ra anh em à Được đấy Trời ơi, cái thế dòng lộn xếp đỉnh cao thật sự luôn Anh em thấy không? Bài nó vẫn còn còn một sao ấy nhá Cung đen còn thậm chí là còn là hai sao thôi chứ không phải ba sao đâu Nhưng mà Trông có vẻ rất là uy tín đấy chứ Rất là uy tín đấy chứ Các cái đội hình khác trông to vãi đái luôn Rồi ra bom rồi Ra bom ra ca long <clears throat> Ok Được đấy Bây giờ tôi nói thật với anh em là cái tầm mà form được đội hình thì tôi lại không căng thẳng như vừa lại đâu Tôi lại bình thường rồi anh em ạ Tầm này lại có thể là thoải mái rồi Thoải mái mà coi như là nghĩ đủ các thứ trò để tôi có thể nói chuyện với anh em Cho nó vui vẻ Chứ còn từ cái tầm này tôi thật quá yên tâm luôn <clears throat> Rơi vào tầm form đủ đội hình rồi nhá Đấy lại kết hợp với cả xếp bài nữa thì khó Khó đối thủ ăn được lắm Rồi Ok <clears throat> Rồi xếp cái giáp băng Xếp cái giáp băng Bây giờ súng nó mới lên hai là anh em này Đấy Ôi xùi ơi Tới đây lên 10 luôn anh em ơi Dí lên 10 luôn Dí lên 10 giữ máu anh em ạ Cho heo vào giữ máu Ok Đề phòng những cái trường hợp mà chúng ta bị lọt Chúng ta bị thua Lấy cái cướp điên Lấy cướp điên Cướp điên Lấy cướp điên Cho heo vào giữ máu đó là Để trong cái trường hợp mà bị Mấy cái thằng chả may mà nó bị đẩy anh em ạ Tôi thì ra tôi nói thế thôi chứ cho cũng có nhiều trường hợp mà đang xếp cái đội hình như này nhưng mà nó lại bị thọt anh em ạ. Nó hên xui thôi. Hên xui rồi nhá anh em nhá Chứ nó cũng chả có cái bí kỹ nào ở đây đâu Chuyện này là vì tôi may mắn anh em ạ Nhá, vì tôi may mắn nên là tôi mới coi như là giữ được máu đến bây giờ Đấy, for là đủ 9 uh, à, Hunter Khả năng ở top 1 đó là do là may mắn là nhiều Rồi ok à, Ui, trông có cả máy bay, có cả ca lông, có cả bom luôn Ui, Nhưng mà đấy, Goblin ấy vẫn không có tuổi anh em ơi Trời ơi, nhìn kìa Cũng có bom đấy, cũng có coi như là ca lông đấy Nhưng mà đẩy hơi nhiều đấy nha Trời ơi 26 máu có đi luôn không bạn ơi Ui Đi luôn không Ui trời ơi 26 máu đi luôn anh em à Làm gì có kịp lên được cái con Calong 2 đâu Mặc dù đủ đủ cái bộ Goblin Mech rồi đấy anh em Đủ bộ Goblin Mech hàng riu luôn rồi đấy <clears throat> Có cả máy bay, có cả bom, có cả cả cả cả cả Calong, có cả mèo kẹp vào Tức là nếu mà thắng là có công nghệ Mech nhưng mà lại đeo thắng cơ ờ thế cơ nó lại như thế cơ anh em ạ trời ơi thế là bây giờ là là, là thôi solo một vét một thì nó lại thôi rồi đấy <clears throat> may mắn quá anh em ơi chơi trận đấu may mắn thật cứ chơi chả phải làm gì cả tự nhiên top một <laughs> lạ nhở cái này nó hơi lạ đấy nhở hơi lạ hơi lạ hơi lạ rồi <clears throat> hơi lạ đấy hơi lạ đấy rồi thế này thì về lý thuyết nhá, về lý thuyết thì bọn Lai là vẫn ăn được cái bọn chín ăn Bọn Lai thì giáp to vẫn ăn được chín ăn chín ăn bắn ra vào giáp thì gãy ngứa thôi Đấy là về lý thuyết nhưng anh em nhé, còn thực hành thì nó khác Đây, thực hành này anh em này Anh em sẽ thấy thực hành này tôi bắn cho cái bọn này nó sấp mặt luôn Kinh khủng, ui rồi anh em nhìn thấy chưa Chồng kìa Chắc là cái này là cũng là do may mắn đấy anh em ạ May mắn là vì những cái con uh, Hunter của tôi tự nhiên nó lại bắn khỏe <laughs> Nó lại bắn uh, xuyên giáp May mắn thế chứ lại <clears throat> Rồi Ôi Trời ơi, trời ơi, trời ơi, rôn hết tiền không là bọn nó lại chết mất đấy Lúc đấy thì anh em lại chê cười, lại bảo là cầm một đống tiền Trò chơi là kết thúc mất, thôi rôn thôi Thôi thế này thì tôi cũng chả biết là như nào nữa để mà mà, mà không thắng rồi đấy Nhờ Bây giờ lên hộ cái con Live Deadline lên 3 sao đi Nhờ, lên 3 sao đi chắc là thắng á Live Deadline lên 3 sao chắc thắng á Ui Nó lên ba sao nhập rồi kìa Mẹ mồm thối thế Tuấn ơi Được không Quả này lại bị cắt chuối lại ngu rồi này Rồi stun đè Hóa đá Lai bờ lết lai trông đéo bắn phát nào anh em ạ ba sao thật đấy ừ mặc dù là ba sao thật đấy ui ba sao thật đấy ba sao thật đấy ba sao thật đấy ôi rồi ôi anh em thấy chưa trời ơi Tôi đã nói rồi Tôi chuyên dùng cái bộ này để chơi tất cả các meta luôn Thông thạo 10 nó phải khác anh em ạ à. Đấy anh em thấy ông Hunter uy tín luôn Nói chung là chơi cái đéo gì chả được <laughs> Đấy, mang tính chất là biểu diễn là chính Anh em nhá, cảm ơn anh em Cũng như ngày hôm qua nha anh em nhá Nếu mà video clip này tôi được 100 like Thì tối nay tôi sẽ ra một cái clip nữa, ok Rồi cảm ơn anh em, nếu anh em còn thời gian Anh em có thể chọn clip phía bên trái để xem cái bộ bí kíp của tôi nhá Cái bộ bí kíp cực kỳ là kinh khủng điển luôn Đấy, rất ít để chia sẻ nha anh em nhá Bộ bí kíp mà Mỗi meta tôi chỉ chia sẻ đúng một lần nha anh em nhá Nhổ nước bọt liên tục Phun nước miếng liên tục vào mặt đối thủ Đấy, và anh em có thể chọn bên phải Nếu anh em muốn xem cái bộ meta cực mạnh bây giờ nha anh em nhá Bộ cần tôi nghĩ là cần phải coi như là giảm sức mạnh ngay lập tức đến từ nhà phát hành Cảm ơn anh em rất nhiều Và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo Bye bye